giờ đây nước lự thiên nàng người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi đâu còn chỉ nữa mà mong mà chờ cũng đàn lối nhịp đường tương cũng sầu chết cả hồn thơ để lòng tôi ra lạnh như lo bay nó chẳng gì đâu ai yêu duyên bắc tình nơi vui để mặc cho con tạo xoay vần xa lạnh như tường ai đêm con gió gian sương để cho xuân nhận mà thu để mang cho con thảo xoay vòng. ôi nhìn thế sự nổi trôi cũng đành chấp nhận mà thôi để mang cho con thảo xoay vòng. baby. sao không thấy em gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh thêm chiều mù sương ấy mù khói thuốc anh em không lại anh nhủ lòng sao đây em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em áo ai xanh hờn đi vào đêm đợi một giây nghe bằng thế kỷ sâu em mới yêu lần đầu anh đã yêu lần sau Tại chiều hôm nay không có nắng để thêm hồng đuổi mã thắm giai nhân chắc tại mưa nơi vùng xã tiết đó sơ mưa lạc đường làm ướt áo em anh hay tại ngày hôm kia em gần khóc anh vụng về quyện lậu mất thu mưa thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé để anh luôn như anh chàng làm thơ em có hay trời buồn trời chuyên mưa đó không biết yêu em là biết nghe chờ mong truyền tình yêu muôn đời kiếp đến nay nàng cứ quen hẹn hoài chàng cứ mong chờ ai chiều này mà sao không thấy em gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh thêm chiều mù sương ấy mù khói thuốc anh em không lại anh ngủ lòng sao đây em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em áo ai xanh hờ hững đi vào đêm đợi một giây nghe bằng thế kỷ sâu em mới yêu lần đầu anh đã yêu lần sau tài chiều hôm nay không có nắng để thêm hồng đuổi mã thắm giai nhân chắc tại mưa nơi vùng xã tít đó sơ mưa lạc đường làm ướt áo em anh hay tại ngày hôm kia em gần khóc anh vụng về quyện lâu mất thu mưa thôi em cứ hẹn những em để anh buồn như anh chàng làm thơ em có hay trời buồn trời chuyên mưa đó không biết yêu em là biết nghe chờ mong chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nơi nàng cứ quen hẹn hoài chàng cứ mong chờ ai chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nay nàng cứ quen hẹn hoài chàng cứ mong chờ ai xinh đẹp hơn công nhung nhiều vòi quà như trước nữa má ưng hồng nghe nhắc chuyện ngày xưa thế rồi bé đi lấy chồng lời yêu anh chưa kịp ngó biết trách ai đây dù tình lên lên bằng viên chuyện ngày xưa thế rồi bé đi lấy chồng lời yêu anh chưa kịp ngõ biết trách ai đây dù tình lên men cay duyên sẽ lỡ em đã về tay người bên chồng mới quên dần bóng hình ai vui bên mộng thuyền tình em nên chuyến chuyến chốn giang đầu tôi lỡ con đò duyên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 cho dù cuộc đời là bê dâu trái ngang đã thương nhau mình sắp son một lòng dẫu khổ thế nào thì tình ta vẫn không phai khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau lá thu bay rồi đến đông gần tan giấc mộng sắp thành thì bóng ai đổi thầy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 là rất xuyên nợ rồi nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quên